nhận tâm hơn phải dằn vặt khi tự biến mình thành người cháo chở anh từ chối nhìn em buồn phiền yêu như vậy từ hỏi xong chưa từng người thương anh cũng chấp nhận anh trở thành kẻ em sẽ không ưa em đang có được hạnh phúc phải đẹp tựa một cánh đồng hoa anh sẽ không bận tâm